sau cả đi này nhé mình lên này mình nhé mình lên năm chục tiền nhà tiền ngồi đây đây hết xong đây à? hết xong đây này <coughs> mở hẳn bát ra đây tao <coughs> kia đi đánh sang sấp đôi sập đôi này <coughs> từ từ giam tiền không úp bát không biết luật à từ từ cũng vơ tiền về giả đủ tiền cũng vơ tiền về đánh sang sấp đôi đánh gì đánh ấy sập đôi em tiếp tục à giam tiền cũng úp bát vào không lè bè này đã nói rồi bình tám đủ ra đấy lẻ lẻ tiếp này đó ra chị qua nhìn ba triệu hai rồi Đúng rồi. xuống lẻ tiếp nha tiếp tục lẻ à tiếp tục lẻ ba triệu hai đúng không ba triệu hai hai dạ, dạ. đầu tiên uh, em có mỗi 50 nghìn thôi vâng mỗi 50 nghìn nữa đánh đấy, đánh chết bây giờ đã có triệu tư rồi đấy xuống cắt tay luôn tiếp này nhanh giàu nhanh giàu chẳng mấy tí giàu 5 nghìn Đúng tiền Lò đách thì kẻ làm tiền thế này cơ mà chặn, chặn Chẵn Chẵn này Ôi Điểm rồi 6 triệu tư à? 6 triệu tư sửa lại chưa có biết sửa lại hại chưa có đẳng cấp đánh tai nghe thì đánh móng ạc này à, này tới được có 50 thôi anh ạ ừ. trợ tư này ok sao này xuống hết lẻ 6 triệu tư rồi đây mà 6 triệu tư 12 triệu 8 12 triệu 8 rồi lẻ 10 triệu này ở đây 10 triệu tiền lẻ này đến 5 triệu cộng lên 5 triệu cộng này có 5 triệu thôi 5 triệu rồi cộng này 5 triệu nữa nhìn rồi biết bao nhiêu nhỉ 12 triệu, 2 triệu 8 nữa 12 triệu 800 dày lắm rồi 12 triệu 800 cộng 12 triệu 800 là 20 còn đủ tiền lần nữa không này đủ đủ đủ đủ nhá bao nhiêu nhỉ Thuế bao nhiêu triệu sáu này xuống hết lẻ này bây giờ bây giờ nhanh hết tiền thế nhỉ chuẩn chưa cô đủ rồi ghi nợ cô đủ rồi 15 triệu này thì chỗ này uh, vừa giờ là trừ đi uh, để đi 8 8 mẹ vậy là chút này là bao nhiêu nhỉ 25 triệu 6 25 triệu 6 vậy là thiếu 5 triệu 6 đúng không à 10 triệu 6 10 triệu 6 đúng không đây bao nhiêu 15 triệu 15 triệu thì cần thiếu 10, triệu, triệu 6 10 triệu 6 đúng không nhỉ còn giảm hết chỗ đấy rồi đâu xin Rồi giảm hết đi Coi như là cho nhá à. Đấy nhá Rồi 50 quạt cái này anh nha Đấy đây thể hiện sự miêu tả cho anh em xem một một người sóc cái có một đống tiền và một người chơi có một tờ 50.000 phải tờ 50.000 nhỉ 50.000 thôi ừ, rồi ok Đấy. Đó. bây giờ bắt đầu chơi này chơi cho anh em xem nhé 50.000 50 này sau đi bấm giữ lì bấm giữ này lẻ đánh Đấy, tôi đánh vào lẻ cần chưa anh em cần uh, bớt tiền về đúng cái tầm uh, ờ, 10 tiếng thôi Ơ không 10, soi à? 10 soi. tiếng như thế này là lẻ tiếp xuống tiền này. Đấy, thấy chưa? Ngay chỉ cần giam tiền soi. đã. Ok. Bấm soi luôn đi. Bấm soi Cứ bấm luôn không cần. Lẻ tiếp. Đấy. Chỉ cần đúng 10 phát như thế này thôi. Anh em đánh gấp tiếp thế này. 50 000 Tôi sẽ đánh ăn hết tiền của cái cho anh em xem. Đó. tứ tử này đấy chuẩn xác cho anh em một trăm phần trăm luôn đấy rất là đơn giản đấy thôi cách chơi cũng rất đơn giản bấm giữ lẻ từ tiêu vào bát đánh xong vào bát rất nhanh đúng không anh em chỉ từ 50.000 chỉ cần đúng 10 ván là anh em sẽ kiếm được tầm 50 triệu rất là đơn giản các số nhân rất là đúng không anh em đây chơi ngăn nữa thì anh em xem này lấy tiền về nhé đó lẻ xuống lẻ luôn tất tay đó thấy chưa chuẩn xác đúng không anh em anh em mà muốn mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình 08 44 17 49 hoặc là <clears throat> anh em có thể ờ, lên trực tiếp cơ sở để ờ, thử hàng hiện nay chúng tôi có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy anh em ở gần bất kỳ cơ sở nào thì ờ, cứ lên cơ sở đấy nhé điện số điện thoại trên màn hình kia kìa 0844 1749 tôi sẽ đón anh em rồi bốn trắng đấy chưa chuẩn không anh em đấy, xin chào anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ các video cũng như các sản phẩm tiếp theo của Tấn Tuân Casino xin à, chào toàn thể nha